đưa tình ai bằng đến với một trời sao lại người tự do bên sáng giàu nói nhói vì giờ đây anh đã mắc em rồi thẫn thờ dưới anh chia tay còn mình anh ngẩn ngơ người ta nói anh ngốc quá sao em đi mà vẫn chờ duyên mình sai để giờ buông bàn tay men sầu hương lòng cay chi còn tôi ngồi đây hôm hôm sao phong an nhiên nhìn đến em lấy hồng sao tay chân lắm lem về cây đất quê hương gió trời chiều tà anh phải đi lên đồng nương sắp máy sâu nước đem về tới ruộng vườn tát nước bờ đê trong cái lúa xuống tươi tốt nhưng mà thiệt lòng anh thật tài giác phải lắm em ơi anh thì không có gì ngoài con người anh chăm sóc hai lúa một mặt quê mùa vì con người anh chân thật. tới tình anh hiền hòa nên anh nói chuyện cũng thân mật nếu như em đồng ý hai đứa mình cùng hẹn hò đầu cứ sụp tối ngắm trăng là trước ngõ không biết em chịu không hỡi ơi cô lấy đò hỡi ơi cô lấy đò đò xa nhớ thương em đợi em chờ chờ ngày mình chung đôi dưới mái hiên em nhìn chân thành. yêu anh mãi cho anh vẫn chưa hề biết bỏ lỡ thanh xuân em cũng không hề tiếc con gái miền tây ta nói quá dễ thương nát na thì mỹ sống trọn tình quê hương cho em gặp đầu anh đem ông chồng qua hội cưới làm cái đám tình tình cho cái lan này đều vui xin cho anh đứa con như vậy là đủ rồi tết năm nay nhà ta phải phát tài con trai đầu lòng không biết nó giống ai con trai đầu lòng không biết nó giống ai mở cho một bài nhạc nhảy coi ok vô về ai xa mãi rất xa đêm bao cơn mưa qua trong lòng anh thêm bao nhiêu xót xa tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau anh không trông mong chi riêng một đêm thôi em mơ đến anh về đây vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong